tưng bừng tưng bừng khai trương cửa hàng rau sạch Phúc Hòa xin kính chào quý khách nhân dịp khai trương cửa hàng rau sạch Phúc Hòa gửi tặng quý khách chương trình khuyến mại cực sốc quý khách hàng mua rau tại cửa hàng rau sạch Phúc Hòa sẽ được giảm giá từ 10 đến 30% phần trăm nhanh chân ghé ngay cửa hàng rau sạch Phúc Hòa để không bỏ lỡ chương trình ưu đãi nào